chăm sóc, chăm sóc gia đình, đình. À, chăm sóc gia đình chăm sóc em được không anh <laughs> được được nó lớn lên được cho em được cho em <laughs> dạ. sao thảo lại ờ, thích lấy chồng bộ đội ờ dạ tại uh, con thì ờ, ngày xưa nó lớn lên lớn nói lớn cho anh nghe rồi anh đã coi dạ ngày xưa thì uh,